Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm Tân Sửu, ngày này là ngày kỷ dậu tháng nhâm thìn, năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại dịch thổ, ngày kỷ dậu, tức can sinh chi, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, đại dịch thổ, kỷ tuổi, quý mão, Ất Mão, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày dậu, lục hợp với thìn, tam hợp với xỉu và tỵ thành kim cục, xung với mão, hình dậu, hải tuất, phá tý và tuyệt dần. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi tân mão, ất mão, tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất, Bính Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao nguyệt giải, tốt mọi việc, sao phổ hộ hay còn gọi là sao hội hộ, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi, xuất hành, sao lục hợp, tốt mọi việc, sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc, Sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu, xấu mọi việc, sao trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng, sao ly sàng, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Và sau đây mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý ngọa mão dậu và cái điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn cho bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Tý, dễ nảy sinh cảm giác bất an do không thực sự hiểu về nhau, đối phương cảm thấy đây là chuyện bình thường, càng không muốn giải thích nhiều với bạn nữa. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý có thể sẽ cần thêm thời gian để bình ổn lại tâm trạng của mình, chứ đừng có để cho cảm xúc bốc đồng làm mình mắc phải những sai lầm không đáng có. Sự nóng giận của bạn chỉ khiến cho bạn đánh mất đi lý trí mà thôi. Và ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, không cần phải cố gắng gượng ép mình làm điều mà mình không muốn, nếu như bạn thấy chưa có cảm xúc với đối phương thì cứ thẳng thắn nói lên cảm xúc của mình. Tình cảm đâu phải là thứ gì có thể gượng ép được. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết được. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy không thể nào có được người mà mình yêu thương. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa đường tình trắc trở nhân duyên gập ghềnh. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ cần phải nỗ lực để có được hạnh phúc. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, nhân duyên chưa tới, chịu cảnh cô đơn. Và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày cảm thấy rất may mắn khi có được người ở bên mình. Và ngày này, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Sửu có được sự thăng hoa, hạnh phúc sẽ ập đến, khiến cho chính bạn tuổi Sửu cũng cảm thấy bất ngờ nữa luôn. Và trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu Sửu phù trợ, bạn đang có được vận quý nhân giúp đỡ cho bạn và không thể nào không chia chở cho con đường tình duyên của bạn. Dù bạn có là người khôn ngoan, gọ đá đến thế nào đi chăng nữa thì đứng trước tình cảm chân thành như nước chảy, êm đềm cũng có ngày nước chảy đá mòn. Và trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Sửu lại đang gặp được ngày của thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho con đường tài lộc của bạn cũng đang trên đà được thăng tín. Thật là một ngày may mắn, rực rỡ với tiền đầy túi, tình đầy tay cho bạn tuổi xỉu. Bạn có thể tìm thấy được cơ hội để kiếm tiền nhanh chóng và đơn giản bằng chính nghề tay trái của mình. Về tử vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim, quý nhân xia duyên dẫn đường chỉ lối để cho bạn tìm thấy được tình yêu. Tử vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy, tài lộc được khởi sắc kiếm tiền đầy tay, Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa có được nhiều cơ hội để cải thiện cuộc sống. Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ cần phải nỗ lực để cải thiện tình hình hiện tại. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nên trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi dần thứ bảy ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi dần xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần trong ngày này dễ tiêu tiền mất kiểm soát khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Với bà tuổi dần đang thiếu đi sự suy nghĩ và không thể nào chống lại được ham muốn của sự mua sắm mà cứ thế lần này tới lần khác tự trách mình mà thôi. Và với bà tuổi Dần, bạn cũng cần phải lên kế hoạch trong việc chi tiêu hợp lý hơn, đừng có để cho mình sa đà vào những thú vui vô bổ, cũng chớ nung chiều bản thân mình có mà không hề biết rằng. Có khi sự cố bất ngờ xảy ra thì những khoản tiền tiêu tiết kiệm là quan trọng tới tế tha thế nào. Và với bà tuổi dần trong ngày này, cũng đang gặp ngày có kim mộc bất dung. Cái điều này càng tô đậm thêm những mối bất hòa giữa các thành viên trong gia đình. Bạn tuổi dần không nên ra mặt tranh cãi với mọi người và dù sao đi nữa cũng là một người trong nhà. Một điều nhịn là chín điều lành. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, mau thuẫn, bất đồng vì thiếu đi sự nhường nhịn lẫn nhau. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có thể sẽ cần phải quản lý trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ nên hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có những khúc mắc chưa được tháo gỡ. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, tiền bạc trong ngày không có nhiều, dễ mất mát. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Mão, xem tử vi cho thấy với bà tuổi Mão đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung, tý ngọa mão dậu và cái điều này dễ khiến cho bà tuổi Mão cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi mà mọi người xung quanh ai cũng có đôi có cặp mà mình vẫn còn chăn đơn gối lĩa. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão, bạn cũng muốn có người ở bên, bầu bạn lắm, nhưng dường như số phận trêu ngươi hết lần này tới lần khác với bạn, bị tình yêu phản bội, quay lưng lại với mình. Bạn không biết khi nào mới tìm được người, nguyện ý ở bên mình suốt cả cuộc đời. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Mão lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh sẽ củng cố thêm tài chính cho bạn trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Mão có được sự dứt khoát trong từng quyết định, từng bước đi của mình và may mắn là đó là hướng đi vô cùng đúng đắn, mang lại cái nguồn tài lộc cho bạn. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, tình cảm già nứt thiếu đi sự cảm thông, tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa cần phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ cần phải mạnh mẽ và quyết đoán để nắm bắt thời cơ. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc đừng có chần chừ, do dự nếu không sẽ phải hối hận. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi thìn thứ bảy ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thìn xem tử vi cho thấy bà tuổi thìn đang có được báo hiệu trải qua một ngày gặp được nhiều may mắn hơn những con giáp khác khi mà cả đường tình duyên lẫn đường tài lộc của bạn đều rất thịnh vượng bà tử thìn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân giúp đỡ sẽ trao cho bạn mệnh có thêm được nhiều cơ hội để gặp gỡ, làm quen với những người khác phái. Với bà tử thìn đang có được sức hút riêng của mình, bạn hoàn toàn có thể làm chủ được tình hình khiến cho người mình yêu thương không thể nào không chú ý tới mình. Hạnh phúc sẽ sớm đến với bạn nếu như bạn biết chủ động để nắm giữ lấy vận mệnh của mình. Và trong ngày thứ bảy này với bà tuổi thìn lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh sẽ nâng đỡ cho cái nguồn tài lộc của bạn trong ngày hôm nay. Và bà tuổi thìn không cần phải lo lắng quá nhiều về tình hình tài chính trong cái thời gian tới. Công sức mà bạn đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng cho bạn mà thôi. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nên có kế hoạch về tài chính rõ ràng hơn. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ gặp nhiều may mắn cả về tình duyên lẫn tiền bạc. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc. Hãy mở lòng mình để đón nhận tình yêu. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim. Đừng có để cho mình mất đi hạnh phúc. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy. Hãy quên đi những nỗi buồn trong quá khứ. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bà tuổi Tỵ trong cái ngày này chẳng thấy rằng có gì là quan trọng hơn tình cảm chân thành. Người ấy sẽ chẳng bỏ rơi bạn dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, kể cả khi bạn lâm vào hoạn nạn và chẳng còn gì trong tay. Và ngày này với bạn tuổi tỵ, giữa lúc tâm trạng bất an, tình yêu sẽ nâng đỡ và là chỗ dựa cho bạn để có những cái nhìn lạc quan, tích cực hơn về tương lai ở phía trước. Với bạn, hãy trân trọng người ở bên mình khi bạn gặp hoạn nạn. Và trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì hôm nay có được cơ hội tốt để cho bạn thể hiện được sức hút của mình. Tam hợp cục sẽ trao cho bạn có được vũ khí bí mật để có thể chinh phục được người bạn muốn yêu thương nữa rồi. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, hãy chấp nhận cả điểm tốt và xấu ở đối phương, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ nên suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, đừng có để cho mình lo lắng thái quá mà hại tới sức khỏe, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, hãy hy vọng vào tương lai tươi sáng ở phía trước, từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, đừng có chôn giấu tình cảm của mình mãi nữa. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tử ngọ xem tử vi cho thấy với bạn tử ngọ đang có được báo hiệu trải qua một ngày, dần tìm lại được nguồn tài lộc cho mình khi mà bạn gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái chuyện kinh doanh buôn bán của bạn mệnh tuổi ngọ trong ngày này đang tiến triển rất tốt đẹp, lợi nhuận tăng cao nhanh chóng ngoài sức mong đợi của bạn nữa. Bạn mệnh tuổi ngọ cần phải cố gắng để nắm bắt lấy thời cơ ngay khi có thể, không phải lúc nào cũng có được cơ hội tốt như thế này. Nếu như bạn tuổi ngọ cần phải rèn luyện sự nhạy biến của mình thì thấy được những điều mà người khác không thấy được để nắm lấy vận may cho mình. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có kim họa bất dông với bạn đang có điểm báo có nhiều mâu thuẫn nảy sinh giữa bạn và người ấy khi mà bạn tuổi ngọ bận rộn với công việc của mình. Bạn cần phải chia sẻ, tâm sự nhiều hơn với đối phương để giúp cho người ấy hiểu và thông cảm cho mình nữa. Vài từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà mà không cần phải tìm kiếm. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, mâu thuẫn, bất đồng xuất hiện nhiều mà không kiểm soát được. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nên hiểu và tha thứ cho người ấy nếu như còn yêu thương. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nên cố gắng để nắm bắt thời cơ phát tài phát lộc. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán được phát đạt nhanh chóng. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. tử vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi xem tử vi cho thấy bà tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho con đường tài lộc của bạn tuổi mùi đang có được nhiều tín hiệu đáng mừng. Bạn mệnh tuổi mùi đã biết cách để nắm giữ vận may, biết tận dụng những lợi thế của bản thân mình để kiếm tiền về tay. Ngày này, bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có ngộ hành bất dung và bạn cũng đang có điểm báo có nguy cơ khá lớn trong chuyện tình cảm. Bạn mệnh trở nên từ chối tình cảm của chính mình. Bạn cũng hiểu rằng phải khó khăn thế nào thì mới tìm được người tâm đầu ý hợp với mình mà. Với bạn tuổi mùi, đừng có để cho những định kiến xưa cũ của xã hội khiến cho mình e ngại. Chẳng ai sống thay được bạn, cũng chẳng ai tặng được hạnh phúc cho bạn ngoài chính bản thân mình. Bạn tuổi mùi, không thương bản thân mình, còn chờ ai nữa. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, tình cảm chẳng thể nào thăng hoa rực rỡ theo thời gian. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có nhiều bức tường ngăn cách tình cảm. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, đường tình duyên trắc trở, khó khăn. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, kiếm tiền dễ dàng hơn bình thường. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, có người dẫn dắt tìm thấy được nguồn tài lộc cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ, Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi thân xem tử vi cho thấy ba tuổi thân trải qua ngày này rất dễ nảy sinh cảm xúc mới lạ với một người nào đó và rất có thể đó là vì bạn đã rơi vào lưới tình trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày của tam hội cục mở lối đào hoa nở rộ. Và bạn tuổi thân, bạn đừng có trốn chạy tình yêu mà hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Bạn sẽ thấy rằng tình yêu sẽ thắp sáng cho cuộc sống, có phần ngọt ngạt, tỉa nhạt của mình. Có người yêu thương và được yêu thương, cuộc sống sẽ trở nên rực rỡ, muôn màu với bạn. Và trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng cái điều này cho thấy về tiền tài của bạn cũng sẽ ùn ùn đổ về nhà. Khi mà với bạn tuổi thân có được vận may để đổi vận, bạn mệnh không cần phải tìm kiếm đâu xa cơ hội kiếm tiền. Khi có tài lộc ở ngay gần gần mình, chỉ cần tỉnh táo để nắm bắt là được. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, hãy chấp lấy thời cơ kiếm tiền đến tay. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, tình duyên không cần phải chấp nối. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, hãy sống thật lòng với mình là hơn. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, đừng có cho rằng không ai hiểu được mình. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, có thể sẽ cần tới sự trợ giúp về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu rất dễ mắc phải cạm bẫy của những kẻ tiểu nhân và ngày này bạn tuổi Dậu dễ phải trả giá cho những sai lầm của mình khi tin lầm người, trao tiền bạc vào chỗ không đúng, ờ, giống như là trao trứng cho ác. Bản mệnh tuổi dậu cần phải hiểu rõ việc mình đang làm, trở nên mù quáng, chỉ nghe đối phương nói gì là nghe và làm theo. Bạn bị lừa gạt cũng chẳng có gì là lạ. Nếu như bạn có quyết định lớn về tài chính thì hãy tham khảo ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm trước cái đã. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi dậu cũng đang gặp ngày có kim khí lên tới đỉnh điểm. Cái điều này làm cho sức khỏe của bạn vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Có thể bạn tự dạo đang suy nghĩ, lo lắng quá nhiều mà không thể nào ăn ngon ngủ yên, cơ thể cũng vì thế mà bị suy nhược. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, sức khỏe bị sa sút cần phải tự chăm sóc bản thân mình. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, tiểu nhân cận kề, đe dọa cuộc sống. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, dễ mất tiền hao của mà không làm gì được. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, mù quáng tin tưởng người chẳng đáng tin. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, hãy tìm người đáng tin để xin lời khuyên. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, Tuất Dậu tương hại, cái điều này làm cho con đường tình duyên của bạn tuổi Tuất gặp nhiều trắc trở, giữa bạn và người ấy có nhiều bức tường ngăn cản và bạn tuổi Tuất khó có thể uh, thuyết phục được đối phương tin theo lời mình, nhất là khi bạn đang chưa có gì trong tay. Và bạn tử tuất đó, có lẽ cần phải có thêm thời gian để chứng minh khả năng của bản thân cũng không hề kiếm cạnh so với sự chân thành trong tình cảm mà bạn dành cho đối phương. Nếu như thực sự yêu thương nhau thì hãy nắm tay nhau để bước tiếp cuộc đời. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tử tuất, lại đang có được chính tài chiếu mệnh, với bạn sẽ được giao cho nhiều cơ hội để có được nguồn thu nhập ổn định và giải quyết được những vấn đề về tài chính đang còn tồn động Bạn cũng nên có kế hoạch rõ ràng để không chi tiêu uh, vượt quá khả năng của mình. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tình cảm không được như ý, dễ chịu, buồn thương. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, thu nhập ổn định, không gặp nhiều khó khăn, tử vi tuổi mậu tốt thuộc mệnh mộc có thể thoải mái trong việc chi tiêu nhưng đừng có hoang phí tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy đừng có bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy bà tuổi hợi đang gặp được ngày có kim dưỡng cho thủy và đây là tín hiệu đáng mừng cho chuyện tình cảm của bà tuổi hợi giữa bạn và người ấy đang tiến triển rất tốt đẹp. Sự hài hòa và đồng điệu giữa hai tâm hồn quả là một điều hiếm thấy ở bạn. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi, bạn không mất nhiều thời gian để khiến cho người ấy tin tưởng và ở bên mình, dường như định mệnh đã làm việc của mình và giúp cho bà tuổi hợi nhanh chóng nhận ra người ấy là người mà mình đã chờ đợi bấy lâu nay. Và ngày này, đối với các cặp vợ chồng, tình cảm càng ngày càng nồng nàn, thắm thít, bản mệnh không cần gì ngoài gia đình và dành trọn thời gian của ngày này để quan tâm, chăm sóc cho những người mà mình yêu thương. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, tình cảm thăng hoa có được người mình yêu. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, đường tình duyên nở rộ, đào hoa khoe sắc. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, hãy trân trọng người mình, thực sự yêu thương. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, hạnh phúc đang ở ngay trước mắt bạn. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên nắm giữ cơ hội khi mình có được. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.